à, các anh trai nào đã không biết lựa chọn dòng sản phẩm bao cao su nào thích hợp cho bản thân thì à, hôm nay giúp em phải vừa về một số mẫu bao cao su nhưng mà em sẽ giới thiệu chính cho anh trai cái bộ sản phẩm bao cao su Bitman này nha thì dòng sản phẩm này á, là cực kỳ là cao cấp rất là nổi tiếng trong thị trường nên hàng giả hàng trôi nổi trên thị trường rất là nhiều thì cách phân biệt về hàng giả hàng thật trên thị trường thì em sẽ hướng dẫn anh chị nha thì dòng sản phẩm bao cao su Bitman phần mặt ngoài của bao cao su này nè nó sẽ có nó làm rất in rất là đậm nha rất là sắc nét luôn nha còn nếu bao cao su giả in rất là mờ màu rất là chìm chúng ta có thể nhận biết qua đây rồi sản phẩm anh em là được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan nha mọi người đây mọi người nhìn nè được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan này Thái Lan đây rồi nó sẽ có hàng sử dụng đến tháng 4 tháng 12 năm 2025 nha anh trai rất là tuyệt vời tháng 12 năm 2025 rồi phía bên trong sản phẩm sẽ có gì em sẽ mở cho mọi người xem nha bên trong sản phẩm được đóng gói rất kỹ càng luôn nha bên trong sẽ có một cái bao cao su đông trên bao cao su mà bi nha mọi người thì bao cao su bi này nè thì à, mọi người nhìn bên ngoài đi nó làm rất là tốt luôn nha cái phần mặt sau nó có có chữ xếp này luôn nha letter direct condor là sản phẩm chính hãng nha còn nếu mà mặt ngoài phía bên trong bên ngoài á thì dòng sản phẩm mà nó cái chữ rất là mờ luôn nha rất là nhìn mình nhìn là mình biết là sản phẩm bao cao su giả liền thì việc sử dụng bao cao su giả thì sẽ gây cho các bệnh liên quan tình dục nè không phòng tránh thai được nha rồi ảnh hưởng đến dương vật chúng ta khi sử dụng dòng sản phẩm giả nha thì sản phẩm bi bên em á cực kỳ là thích hợp cho các anh trai nào đang muốn gọi là thay đổi cảm giác tại quan hệ tình dục một cách sung sướng và đem lại cảm giác thoải mái cho bạn tình của mình nha thì sản phẩm này có 6 viên bi chất liệu làm từ silicon và chúng ta sử dụng một lần thôi nha em nhắc lại là sản phẩm sử dụng một lần không được tái sử dụng nha à, chúng ta sử dụng một lần để chúng ta có thể quan hệ tình dục một cách sướng sướng hơn và trơn tru hơn nha thì những bao su này ngoài tác dụng là giúp chúng ta phòng tránh thai nè ngăn ngừa các bệnh ung thư tình dục thì những cô suit men bên em á thì giúp chúng ta có thể là kéo dây thiệu ung thư tình dục nữa nha tránh cái việc xuất tinh sớm nha cực kỳ là tuyệt vời luôn nha thì sản phẩm này á được bên em bày bán giá rất cực kỳ là rẻ luôn nha nếu anh trai nào mua khoảng 10 bát như thế này và một chai gel bôi trơn gọi là hai một chai gel bôi trơn tiếp tục bên em nè bên em sẽ ship cho anh trai nha khoảng 10 cái bông cao su như thế này và cái chai này là cực kỳ là hợp lý luôn nha cái thành cực kỳ là rẻ luôn nha rồi thì à, chúng ta sử dụng một lần thôi không sử dụng lần thứ hai nha bỏ đi rồi những ờ, anh trai nào có nhu cầu mua dòng sản phẩm bao cao su X-Men này hay là các loại ghe bôi trơn bên em thì à? thì à, cứ liên hệ số điện thoại Zalo bên em nha 0938033023 hoặc là liên hệ Zalo để em có tư vấn sản phẩm cho anh chị một cách hiệu quả và cặn kẽ nhất nha shop em là cực kỳ uy tín luôn nha ship hàng toàn quốc cực kỳ là kín đáo lúc nào ship hàng cũng sẽ tin sản phẩm nên chị yên tâm những sản phẩm bên em rồi cảm ơn anh chị rất nhiều hẹn chị những clip tiếp theo tạm biệt anh chị nha